Xin kính chào quý thính giả, các anh chị và các bạn đã tham gia chương trình Sửa xe đạp với Sài Gòn Bike Shop. Để tiếp tục chương trình hôm nay thì à, tôi xin à, tôi sẽ chia sẻ với các bạn kinh nghiệm về cách gắn BB trục rỗng, trục vuông, trục ép vào à, khung xe đạp. Thì có nhiều công đoạn xin lỗi có nhiều bước thì chúng ta nên à, biết để làm cho nó trơn tru hơn và tốt hơn và dễ dàng hơn thì các bạn biết đó là BB có bốn loại một loại nhất là cốt vuông trục vuông thứ hai nữa là trục rỗng và thứ ba nữa là trục ép cũng là BB trục rỗng nhưng mà ép không có gọn răng và cái thứ tư nữa là ít có phổ biến cái loại này đây các bạn các bạn nhìn nha cái loại này là sử dụng cho những xe xài đầm Shimano, Nexus hoặc là Orfai hoặc là những loại đầm của Đức mà đầm nhiều số thì loại xe đó dùng dây cro hoặc là dây sơn, dây xích mà không có cùi đề các bạn. Thành ra đây là trục rỗng đây. Cái này cái sơ mi để gắn vào cái à, cái sườn, ép vào sườn. Thì cái dòng U1 này là các bạn, các bạn thấy đó, U1 thì nó dùng để tăng sơn thì thật sự ra nó dùng cho BB dặn thôi nhưng mà tôi nói đây là, là dùng cho những loại xe đó đó là nó thay nó thay thế cho cái tăng sơn và nó là hình thức một cái sơ mi đóng vào sườn và cái khung sườn lỗ này nó lớn hơn thì khi sinh giãn đó các bạn các bạn chỉ nhả hai ngón dưới đáy ra chỉ xây tới xe lưu vậy nè xây tại nó cốt sai tâm mà thì đến khi nào các bạn chỉnh cho nó sơn nó vừa đúng vậy thôi cái này mình sẽ biết sơ thôi mình sẽ nói sau giờ chương trình khác thì à, hôm nay mình nói về cốt vuông nha đây Shimano UN26 dạng răng thì trước hết chúng ta phải nhìn cái sườn tại à, những cái à, sườn ngày nay do hãng bên Trung Quốc làm có những hãng mà mới làm sau này thì họ không có chuyên nghiệp lắm có thể là họ quên thôi các bạn họ quên cái lỗ ở đây dưới đáy này đây các bạn nhìn sườn nha lỗ dưới đáy này đây thường thường cái lỗ là 4 ly hoặc 5 ly để cho nước nó thoát đó các bạn khi các bạn chạy trời mưa hoặc các bạn rửa xe thì chúng ta quên ngắt cái đầu lên á thì thường rửa xe thì nước nó thoát ra đây lỗ nó thoát ra mà những xương đời mới nó không có thì nước nó động trong đây nó làm cho hư xương mục xương mục những cái răng này nè răng nhiễm nên mà khi ta bắt cái bb dặn á bb dặn á vào một cái răng này thứ nhất là thứ hai nữa là nước lọt vào bạc đạn thì lý do tại sao mà khi xe chúng ta chạy mà thường thường cốt giữa rất là cứng đạn nó to cứng và bền bỉ sao bị hư bị rơi hoài là do cái này đây hoặc chúng ta đi nước mà nó không thoát ra ngoài được thì những sườn trước kia những sườn hãng nổi tiếng người ta khoét lỗ này còn giờ những hãng này là không có bây giờ thì chúng ta trước hết chúng ta phải khoét một cái lỗ thì xem nha các bạn nhìn đây chúng ta khoét một cái lỗ khoan một cái lỗ đi nó khoét như nó kỳ quá cho nó đúng hướng nha các bạn rồi cái sườn thường thường nó làm phương hướng như thế này đây rồi các bạn thấy nha cái góc này thường thường ngã về phía sau mà so với mặt đất á so mặt đất á là khoảng à, bảy mấy độ gì đó rồi thì hướng này nè vuông góc mặt đất nha chúng ta khoét một đường thẳng lên thì nước nó sẽ ra còn chúng ta khoét ngược bên kia khoét ngược thì nước vẫn thoát ra nhưng mà nó không hết vẫn còn động ở phía trong rồi sau khi chúng ta khoét này khoét lỗ này xong thì chúng ta kẹp nó vào cái giá này còn nếu mà các bạn không có cái giá này đó giá treo thì các bạn có thể tư thế thế này chiếc cốt rỗng thế này cũng được thế này cũng được nói chung các bạn làm sao mà cho nó thay đổi vị trí thế nào mà cho nó phù hợp với cái sức kéo của mình gắn cho dễ nha thì như thế này thì rất là linh động các bạn bạn xem nha tôi có thể quay 360 độ siết bằng cái này đẩy vô siết bằng cái này nó cạnh tay tôi phải làm cách này hoặc cách này hoặc qua bên đây thay đổi vị trí cũng được làm sao mà thuận tiện mình thôi và mình giảm bớt mất lực nha thì BB à, dặn thường thì à, chúng tôi có những cái dụng cụ này đây by hand bật tool rồi cũng có lỗ thế này nha các bạn các bạn để ý đây khí BB cái này tôi đã tôi có làm cái à, video minh minh họa rồi bây giờ cái này mình chỉ nói sơ qua thôi thường thường các bạn thấy đó cái răng này nè ta gọi là răng Runier nha răng Runier thì các bạn đút vào đây bạn dặn như sườn một tay dặn dòng ta triệu đẩy vô thì thỉnh thoảng có những nhà sản xuất người ta làm cái à, BB này cái à, cái, cái à, trục vuông này các bạn trục rỗng này các bạn xin lỗi trục vuông cái răng runia này nè nó rất là cạn thành ra đút vô dặn các bạn dặn bị trật trật không mặc dù các bạn đẩy vô mà nó trật nó dễ bị làm chúng ta trật tay không khó dặn thành ra cái này dặn cũng được nếu mà cái này sâu giai độ các bạn còn tốt dặn dạ, ok thì sử dụng còn à, riêng tôi thì tôi dùng cái bạc tôn này nó rất là dễ sử dụng đây bạc tôn là BBT BBT 22 nó có nhiều loại lắm của à, bay hen của bạc tôn rồi của iStone đủ hết các bạn thì à, bên bạc tôn thì họ cũng cho cái này thôi cái này thôi các bạn với cái này hoặc là thứ hai nữa các bạn dùng mỏ lết mỏ lết như tôi có nói các bạn rồi đó siết vô siết ra phải đúng cái chiều nữa nha chứ để nó là bị tròn tròn, đầu mấy cái này thì các bạn thấy đây đút vô cái này đút vô cái này dặn thì cũng giống như này thôi đúng không đâu khác gì đâu điều tra hết nhưng những anh thợ chuyên nghiệp thì người ta làm quen không có trật còn chúng ta mới vào nghề hoặc là ta trải nghiệm thì nó vẫn bị trật các bạn khó khó lắm rất là khó làm thì tôi tìm được sẽ kiếm con bán con ốc đây xin lỗi con à, bù lon lục giác lục giác hoặc là, là bù lon sáu cạnh cũng được dài khoảng khoảng chừng 4 hoặc 5 5 ly 5 à, cm thì cái răng của nó đó các bạn không biết nó răng bao nhiêu nên là 7 ly 8 nha răng nhuyễn thì các bạn không biết thì các bạn kiếm cái răng giống như con này nè con tán đục giác à, siết cái dầu dĩa đó cút vuông đó chỉ có một lọ thôi các bạn lọ răng thôi giống như thế này thôi thì các bạn xem khi mà tôi đút BB vào đây không đút bây giờ tôi khóa lại đây tôi có miếng lông đờn tôi canh tại vì cốt vuông nó có nhiều loại 110, 113, 115, 13, 18 122 đủ loại ha đây các bạn thử nghĩ tôi đưa vào sườn thế này các bạn thấy giảm cứng không cứng ngắt đây giờ tôi dùng cái mỏ lết hoặc lấy cái này đen tôi dặn thì quá ok đi không bị tuột ra con này đã đắp con bù lon này đã lóc cái cái à, cái, cái tôi này nè vào cái cốt vuông rồi không thể nào tụt hết thì cái này cũng là cái yếu tố ráp xe mới cho khách hàng nó không bị trầy không bị trật nữa các bạn rất là tốt mà mình làm mình cảm thấy nó an toàn không bị trật tay tương tự bên kia bên đây cũng vậy nhưng mà bên đây nó khác với bên đây một cái khi các bạn dặn bên đây vào bên vào dĩa đó nha dặn vào thì các bạn lóc con này vào dặn vô thì chỉ dặn vô tới khi cứng thôi khóa cứng cái con à, à, khóa cái à, cốt vuông nè dạo sườn cứng thôi rồi các bạn lấy này ra còn đối với bên đây đối diện bên kia phía bên đây thì lại là khác tại vì cái cốt này đã được đúc vào bạc đạn và đã ép chết vô đây thành ra cái này cái cốt này di động trên, chạy trên bạc đạn các bạn nhớ nhé chạy trên bạc đạn nhưng mà đã bị phít luôn ép cứng vào trong đây ép cứng về cái chịu độ dài nha tôi không nói ép cứng về cái độ này cái độ dài á thì cái này không di động ra vô được khi các bạn khóa lại là cứng rồi chỉ siết vô thôi còn bên đây là khác khi các bạn đã dặn cái bb vuông này nè cúc vuông này vào sườn rồi ví dụ như vào sườn rồi thì cái này giờ vào sườn nó đã cố định rồi rồi còn con bên đây đây các bạn xem nhé thì bên kia sườn dặn vào thì giả sử nha cái BB tôi đã dặn vào sưởng nằm nằm như thế này rồi fit rồi đó giờ các bạn nhìn xem nha bên đây tôi dặn vô nè tôi dặn vô đã vô sườn dặn nè cứ vô từ từ từ từ từ từ thì nó càng vô thì nó càng lỏng cái đầu nó ra càng vô sâu thì cái răng runia này nó bám ít đúng không thành ra các bạn dặn các bạn cứ thúc vô từ từ tương tự khi các bạn tháo xe ra thay BB thì các bạn cũng làm tương tự dặn ra xong nới ra từ từ bên đây còn bên đây thì không cần rồi vậy nha rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đưa cái BB vào trong trước hết là các bạn nhìn cái xe từ phía sau đây thì bên à, tay phải bên đây là sang dĩa đây bên đây vào dĩa đây đề chúng ta bắt bắt từ bên đây vào đưa từ bên đây vào thì đầu tiên là chúng ta sẽ dùng mỡ bò mỡ bò lúc này mỡ bò gì không cũng được nhớt cũng được nếu mà nhớt mà nhớt được đặt, ok còn mỡ bò thì quá quá tốt các bạn trét nhiều vào đây bên đây và bên đây tại vì các bạn biết đó, sườn sắt và sườn nhôm mà đây răng này rất là răng à, trong giới xe đạp người ta gặp người ta người ta dân chạy xe đạp đó, người ta nhức đầu và dân buôn bán xe cũng nhức đầu như cái này này răng nó là, là răng nhuyễn các bạn răng nhuyễn và cạn không có sâu răng nhuyễn cái độ dày á nó ăn rất là cạn ha thì à, khi mà ta ráp cái BB vào đó nếu mà thợ hoặc là các bạn có quên đó các bạn đưa vào sắt và nhôm nói chung kim loại với kim loại rồi sau này các bạn chạy rửa nước nó vào giống như tôi nói hồi nãy đó thì các bạn biết đó, là nước nó phá ra này các bạn mới xài chiếc xe đi nhiều khi mình nhiều khi mình thí dụ đi đi off road hoặc đi à, đi mới có một hai mùa mưa một mùa mưa thôi về cái quên để nước nó động đây nè không tháo không rửa cái nó lần sau tháo ra bị bi ra bắt đầu nó ten nước vô làm ten ten hư nhôm hư răng trong khi đó các nếu như cái sườn của bạn rất là mất tiền đặc biệt và xương tốt bây giờ hư răng này các bạn không làm gì được hết các bạn đem tê rô răng lại được đó các bạn nhưng mà không cứng đâu các bạn đạp bình thường ok nhưng mà khi các bạn đi đều dốc hoặc là khi các bạn tăng tốc mà dậm đó là anh sẽ bứt anh sẽ kêu lỏng đi bb ra vậy nên nhớ nhé tại cái mỡ bò hoặc nhớt mỡ bò là tốt nhất hoặc nhớt phải nhớt đặc tại nó sẽ nằm trong đó hoài nó không bị mất còn nhớt mà lõn lõn thời gian cũng mất rồi các bạn nha rồi mỡ bò là tốt nhất thì khi chúng ta đưa mỡ bò vào trét vào hai bên sau đó chúng ta bắt BB tôi đã có làm một video à, video minh họa cho các bạn xem thì bây giờ nhưng mà trước hết để nói để rõ hơn tại vì chúng ta là người mới chơi xe đạp và mới trải nghiệm rồi xem nha cái này rất là khó khi răng nhuyễn nè các bạn răng nhuyễn nha các bạn đưa vào BB vào các bạn dạng bằng tay trước bên đây là răng trái nha các bạn để chống ờ, để ờ, khi mà đạp cái BB nó không chảy ra nó siết vào không chảy ra các bạn xem nha đưa vào các bạn không quen các bạn dặn vào dặn vào thở thì nó quen rồi còn mình không quen mình dặn vào nó bị lỗi nó không ngay tâm tất nhiên bên đây là một cái đường dặn tròn bên đây là đường tròn thì bắt buộc hai cái đầu bên đây phải đi đúng tâm đi đúng ngay cái, cái, cái tâm hai đường tròn bên đây thì cái răng này vô nó mới đúng còn giờ mình chưa quen rồi các bạn xem nha bạn thấy không dặn vô là méo liền nó xỉa qua một bên bên đây hoặc bên kia méo mà chúng ta vô tình sơ ý tưởng là răng này chắc là nó, nó mới nó bị bót hoặc nó nặng nó có sơn hay có gì đó nó bị tỳ hay là bà giới gì đó nó nặng một xíu tiếp tục lo cắm đầu bên đây dặn dẫn vào một lát rồi xong hết răng tiêu bỏ cái xương mười mấy 20 triệu coi như điểm dục đúng không các bạn rồi để tránh trường hợp này thì khi mà dặn đó dặn với bi vào thì chúng ta lấy cái tay chúng ta bên kia là chúng ta chỉ dặn thôi chúng ta bắt đầu nhìn bên đây đây đây lấy cái tay này nè canh canh sao cho nó cái này nó nằm ngay cái tâm này ngay tâm như các bạn ngay tâm đây thì tôi nghĩ những người mới rất hơi khó đó canh ngay tầm đúng không thí dụ nha dạng từ từ vô ngay tầm rồi xong rồi đó các bạn theo những bước đơn giản cái này ờ, không cần phải học hỏi gì các bạn nhưng mà tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi các bạn thấy không dẫn sáng cho rồi giờ tháo ra làm lại nha rồi cái này nếu mà mình làm được thì càng tốt bây giờ đây là tôi chỉ các bạn cái mẹo các bạn xem nha đây BB bên đầu bên bên à, bên phải bên giữa dĩa đó bên này bên trái thì các bạn thấy cái nắp chụp dẫn vô đã làm cái con nó vừa hết rồi vừa đúng rồi đúng không thì bên đây là có như một đường tròn nè một đường tròn nè phải không ở đây một đường tròn là đã đưa vô vậy là coi như là định tâm sẵn đúng rồi và bên đây bên đây là một cái ống đã là ta làm đúng tâm vuông góc hết cạnh hết rồi bây giờ chỉ đúng bên đây là bên kia vô đúng thôi bên đây vô bên đây để ngay và đầu bên đây ngay tâm là dẫn vô thoải mái không bị lệch không bị méo gì hết rồi như nếu như chúng ta là người mới rồi đây là cái mẹo này cái con này nó nặng nè bb bằng sắt mà bạc đạo các bạn nó nặng các bạn đút ra này. dặn nó đi xỉa bên liền đúng không rồi khó là canh còn con này rất là nhỏ rất là nhẹ các bạn đã có mỡ bò rồi xong phải không các bạn để vào đưa bên đây vào trước cái này cái mẹo nha đó bên đây là răng phải nha các bạn dặn theo chiều kim hồ các bạn từ từ dặn vào đơn giản lắm dễ lắm ai làm cũng được dặn rồi vô nó nặng là biết trẹo răng liền mà ít khi nào trẹo lắm tại nó không có đầu bên kia nó không có đầu quằn để vô rồi ngay dặn xong các bạn dùng cái tôn này đây các bạn dặn sát hết dùm tôi dặn hết răng luôn xem nha đưa sát vào dặn dễ không các bạn quá dạ, dễ dặn sát luôn nha vừa cứng rồi lấy ra các bạn giờ thấy chưa xong bây giờ cái con này vào đó nó đã định tâm cho ta sai coi cái cái à, bb sẵn rồi đó bây giờ bên đây là các bạn vô tư khỏi phải lo đưa vào là dặn là chạy vô liền các bạn khỏi bạn thấy chưa đã định tâm sẵn rồi ngay tâm rồi để vô là ngay các bạn thấy chưa rồi khi các bạn dặn này vào bước thứ hai cái bước đầu tiên là các bạn dặn này vào thứ hai là đứa này vào thứ ba lấy này ra tại khi chúng ta khóa là con này là phải khóa trước khóa cứng rồi con này cái con bên đây bên tay trái đây là con này ép con ép vào cho baby cứng còn bên đây là chỉ khóa mặt bên đây thôi còn đây là con siết vào ép vào đúng không thì giờ chúng ta dặn chưa gì hết là chúng ta đã đưa cái này vô đặng chúng ta lấy cái tâm mà dặn như dễ đưa cái này vào xong giờ đè siết cái này á là sai lầm nha là nó bị đổi đó chúng ta mở ra nhả ra chút nha các bạn nhả ra cái bi này có nhiều loại xin lỗi à, na, à, nhiều độ dài khác nhau 68 71 73 rồi các bạn thấy ra không các bạn các bạn cứ dặn cho ra khoảng à, không biết không chắc á 6 ly 7 ly hoặc 1, 1 cm luôn cũng chẳng sao cả thậm chí lấy ra ngoài cũng chẳng sao cả tại răng bên đã vô rồi và đi đúng tâm rồi rồi bây giờ lấy ra chúng ta thúc này lại khi chúng ta dùng thúc này siết này cứng lại rồi ha thật cứng nha tùy theo bb nha bb vuông các bạn dặn hơi cứng chút xíu còn bb uh, à, cốt rỗng á thì uh, không cần rồi sau đó sau khi chúng ta siết bên này cứng rồi chúng ta siết bên đây siết bên đây vừa tới vừa cứng coi như xong các bạn xem tôi siết tôi lắp cái à, baby vuông vào sườn nha bây giờ cái thế siết rất là quan trọng nha các bạn tùy theo à, các bạn à, thuận tay trái tay phải như thế nào đó nói chung chúng ta làm sao cho nó dễ không đúng không ngược chiều kim đồng hồ đúng không dày cũng được kéo dày cũng được đúng không rồi bây giờ các bạn xem nha khi các bạn siết đó thì à, các bạn nhìn cái cánh tay nha nguyên cánh tay luôn đây nó đường thẳng là 180 độ thì khi các bạn siết thì nó rất là để cái tay thẳng siết rất là mất lực các bạn mình phải tiết kiệm lực và siết cho nó nhẹ nhàng không đổ mồ hôi cho mình cạo mình không ờ, cảm thấy dễ, dễ dễ chịu ha không hao lực nhiều quá không nặng nề rườm rà quá rồi siết vào nha đây ngược, ngược chiều à, kia đồng hồ nha thì các bạn nên thường thường bạn để cái tay nếu nó còn nhẹ đó thì các bạn có thể là thẳng tay siết quay sao cũng được nè không sao cũng được nhiều khiếp khi mà các bạn kéo siết cái tay nặng á bạn để tay thẳng như bạn siết là thua rồi đó nha nhẹ các bạn không lưng xuống mang những tay góc này nhỏ thôi càng nhỏ các bạn siết càng nhẹ thì dễ nhẹ nha đúng không đúng các bạn tránh ra hết lực không tốt nha rồi là xong tương tự bên kia sẵn à, tiện đây tôi cũng chia sẻ các bạn cách bắt và cái à, cái đưa vào dĩa vào bb cái này quan trọng lắm chúng ta sơ ý là gãi tán thôi các bạn nhìn nha cái cốt bên đây và bên kia cốt vuông á các bạn thấy không nó có con nha các bạn trong cơ khí sau này chúng tôi sẽ giới sẽ giải thích chứ có có cái à, giờ nào đó tôi sẽ chia sẻ với các bạn tại sao phải con và cái nào không con thì cái nào con con dài con ngắn nó có tác dụng như thế nào rồi các bạn nhìn nha con vuông con dài con càng dài các bạn phải siết càng chậm tuy nhiên tôi nói chậm đây là tốc độ siết vào đó, đưa vào chậm không được đi liên tục thế này không tốt thí dụ các bạn có thể là trong cái uh, xe Honda các bạn đó trong xe Honda các bạn xe tay đó các bạn đi thay uh, vỏ xe mâm xe hoặc những anh à, các bạn có xe hơi đó đi thay vỏ xe trong cái mâm xe đó các bạn thấy cái lọ con tắc kê đó có con con con hít đó các bạn cũng giống tương tự như con này đây nhưng mà nó tròn và con nó con góc độ nhỏ các bạn siết nhanh không sao cả còn con càng dài các bạn siết càng càng chậm tôi sẽ giải thích các bạn tại sao ha mình còn nhiều thời gian để nói rồi nhớ nhé con dài nha chiếc chậm để nó rút chiếc nhanh quá rút không kịp rút không kịp thì sẽ bứt tán này và ngay đầu con tán này trong sẽ đạp trong về cơ khí kim loại tất cả các à, vật dụng các bạn à, khi mà ráp máy móc lại đó có những nơi mà chúng ta có thể cho miếng nhớt miếng mỡ bò để cho nó trơn tru nó dính và nó không bị xét có những nơi không được không được dùng mỡ bò thí dụ cốt này này cũng có thể dùng mỡ bò các bạn tại nó lực sức người chứ không phải là sức máy còn sức máy là không được dùng con không được dùng mỡ bò rồi trong con tá này nữa trong cái lỗ nè con con ốc ờ, lục giác siết vô dễ các bạn các bạn xem nha nó dài đây rồi sẵn đây các bạn để tôi lấy đồ tôi đo cho các bạn xem thôi khỏi đi trong đây nè cái lỗ này nè vô nó không có thông suốt ở bên kia nha nó chỉ vô khoảng à, con tán này khoảng chừng à, hai hai phân thì cái cái lỗ từ đây này vào trong đây là khoảng 3, 3 phân cho dư hoặc cho dư 5 ly thôi thì các bạn siết vào Đó. siết vào các bạn lấy mỡ bò các bạn bôi vào con đầu con tán này nè hoặc quét vào cái lỗ này nhiều quá đó khi các bạn siết đó nha siết vào nó đẩy mỡ bò vào trong ở trong khoảng cái khoảng cái cái cái thể tích mà cái cái cái khoảng trống mà còn đó là khoảng trong rất là nhỏ và dạ, đương nhiên khoảng trống còn nhỏ thì thể tích nhỏ đúng không các bạn quét mỡ bò nhiều quá đưa mỡ bò vô nhiều quá kêu bằng siết con đá này vào nè siết vào càng nhiều càng vào càng sâu thì vô tới mỡ bò mỡ bò không có đường thoát nguyên tắc mà các bạn đẩy vô phải nó phải có nén không nén nó không nén được như khí thì còn nén được còn này mỡ bò không thể nào nén, được đúng không mỡ bò và nước không thể nào nén được bình một lít các bạn vô chỉ một lít các bạn vô thêm chút nữa là bình sẽ bị dở bị, bị vỡ đúng không thì cái này như vậy bạn vô nhiều quá các bạn siết lúc đó có mỡ bò đó thì giữa hai cái răng nhỏ răng lớn này nè xin lỗi cái răng trong nè răng dương nè và răng âm đây nè các bạn thấy răng nhuyễn răng to này không nó đại khái gì đi thì các bạn siết từ từ mở bò nó sẽ lòn ra mà nó lòn không kịp thì trong khi nó lòn nó làm cho cái răng này nhão đi nhão nhẹ đi các bạn siết thấy nhẹ hoài một lát răng tụt xong cái cốt hư cái cốt rồi nhớ nhá không được đưa mỡ bò vào đây ở đây các bạn có thể quét miếng cũng được ok tại sẽ đạt sức người cho phép các bạn dùng mỡ bò nhưng mà đối với nhất xin lỗi nói về động cơ máy như là máy nổ những cái dòng tua cao đó lực mạnh đó, mô men sắn cao đó, thì các bạn không được dùng nó sẽ phá hết rồi mình tiếp tục nha đây bây giờ giờ gì ở đây tôi đưa vào dễ xem rồi con tán này chúng ta siết theo chiều kim đồng hồ như tôi vừa nói các bạn đó các bạn xem ha ví dụ nè còn nhẹ nè các bạn có thể vậy các bạn siết ok không sao cả bạn quay hai ba vòng qua vậy rồi mà tới cái, cái tăng á cuối nặng rồi đó là các bạn không thể nào dùng gốc gốc bẹt nè gốc bẹt mình 180 độ được không này là 180 độ 180 độ thử tay ra đứng này kéo nhiều cũng phải gốc bẹt 120 độ đúng không nặng rất là khó hao lực siết khó rất là khó làm là chúng ta tốt nhất như tôi nói các bạn nè giờ nó còn nhẹ nè 90 độ không 90 độ rồi chúng ta này kéo được thì các bạn cổ tay của mình đứng đây nhiều góc nhỏ thôi 60 45 60 Đúng không rồi khi mình nặng quá tùy theo tùy theo tư thế của các bạn và thận tay trái tay phải siết đúng không không nên nhiều quá nhiều quá không tốt còn nếu như các bạn tháo ra mà các bạn để vậy nè các bạn giặt cái các bạn tuột nguyên cái tay này đi vô như vậy nè nha rồi giờ chúng ta siết vào các bạn thấy không rồi bây giờ chúng ta nói về cái gốc gốc bàn tay nè không đổi vị trí thế này thì các bạn thấy cái này nè nãy tôi nói chiếc cái kia là góc độ à, góc độ của cùi chỏ và cánh tay phải không còn giờ mình nói cái này đây góc này nè các bạn cho 90 90 là lúc còn hơi nhẹ còn nặng rồi là khoảng chừng 45 30 chiếc là tốt nhất các bạn không bị mất lực không đổ mồ hôi nhẹ nhàng các bạn xem nha ok chậm chậm các bạn thấy chưa nhiêu giống như tam giác cân với nhiêu 60 độ rồi siết tiếp từ từ tôi vừa nói cho các bạn xe biết á là gốc cái con này là con dài vô dĩa là con dài các bạn siết ao ao nước các bạn mạnh á siết ao ào vô lát bứt gãy này gãy ngang cái đầu không lấy chân ra được là xong rút không kịp thì tương tự trong thở mộc các bạn biết thí dụ nha một miếng gỗ miếng gỗ thông mềm ha hoặc miếng gỗ bột đi các bạn để cái đinh vô các bạn lấy cái búa búa nào, búa nào cũng được hết lớn nhỏ các bạn gõ cái đều chạy vô ọt rất là nhanh còn nếu như cái miếng gỗ mà gỗ mung hoặc gỗ đỏ gỗ cứng các bạn gỗ cứng ấy tốt đó nha ví dụ tôi nói là gỗ à, gỗ sao đi gỗ gì đó nó cứng các bạn để cái đinh lên để cái đinh thì cái đinh có loại lớn nhỏ đủ loại hết thì lý do thì nhà nhà người ta xa làm búa ra ta làm có nhiều loại búa búa lớn búa nhỏ búa dừa búa tạ đủ thứ đủ loại búa để chi dùng đúng búa đúng lực của nó nếu các bạn dùng cái búa nặng á bự to lực nhiều quá các bạn gõ xuống nè búa trên lực xuống đất nặng dưới này cứng đinh nhỏ quá chịu không nổi đinh vô không kịp không kịp để vô gỗ là nó cong rồi là quá lực đúng không các bạn đúng không thì giờ ta phải kiếm búa vừa phải này gõ nó vô từ từ còn nếu mà búa nhẹ quá đóng không vô nổi không đủ lực để đưa đến đi vô trong còn người ta là nếu người ta khoan cái lỗ mồi để cho đưa đinh vô thì đó là khác nữa đây tôi, tôi, tôi chỉ nói về cái lực tác dụng lên đây thôi ha rồi các bạn siết từ từ cho nó rút đúng không thì tương tự như tôi nói nãy giống như cái búa đóng vô cái đinh nhỏ ở trên búa tạ ở dưới trên búa lớn gỗ dưới cứng cái đinh không được cứng quá đóng vô thì bơm hơi vậy cứ bơm hơi mạnh quá cái bình hơi cứng quá ống hơi yếu quá ông nội giữa bùng rồi cái này tương tự các bạn siết nhiều quá là con tán này bị đi nè ha từ từ rút thì nếu các bạn có kinh nghiệm nữa các bạn siết xong vừa cứng tới xong chạy chạy đi một ngày hoặc hai ba ngày cái số xong giữ bạn để lại chìa khóa bằng siết cái là vô một phần tư vòng hoặc một phần hai vòng lúc đó con rút vô rồi đúng không rồi vậy nha tương tự siết vô như vậy đủ các bạn nè các bạn đơn giản còn giờ tháo ra thì tương tự các bạn để về các bạn đứng các bạn để vậy giờ tháo, tháo thì chết rồi đúng không cánh tay các bạn thẳng rồi cái này nên thẳng nè 180 180 độ nè 90 thì ok đi ha được á còn để trên này đứng trên này dậm xuống nè là ok càng tốt nữa nhưng các bạn vụt tay cái thì sẽ biết nha rồi nhớ khi tháo ra nè các bạn nè để góc nhỏ thôi tại cái dòng đầu tiên là dòng nặng nhả ra mình bớt lại nó cạch nè xong các bạn để chi ra đây đúng không rồi vậy ha bây giờ tôi à, các bạn xem video nha tại à, khi mình nói à, mình chia sẻ kinh nghiệm về làm gắn với bi vuông hôm nay sau đó mình sẽ lần sau mình sẽ gắn với bi rỗng rồi bi bi ép rất là nhiều loại các bạn câm chân câm chúng còn rất là nhiều chúng ta còn rất nhiều để nói các bạn nhớ đăng ký để nhận được thông tin khi chúng tôi post bài lên có khi các bạn quên đăng ký thì không giờ các bạn bị mất cái kênh của tôi có thể như khi các bạn không đăng ký các bạn xem thì sau này có những bài mới các bạn không thấy và các bạn quên cái link đó các bạn quên cái tên Sài Gòn Buy Shop đi nữa các bạn đánh cũng các bạn cũng khó mà tìm ra được nó các bạn tốt nhất các bạn nên đăng ký rồi các bạn về xem video nha